anh ờ, rất là ấn tượng với ờ, cái tên cuốn sách này và cái lời giới thiệu ở phía sau cuốn sách nữa đây nhé quyển sách làm chủ cuộc đời chứa đựng chỉ dẫn rất thiết thực của thầy Khanser Rinpoche nhằm giúp chúng ta biết rõ những gì nên và không nên làm để có được một cuộc sống hạnh phúc đích thực à, đúng không ạ ngay từ cái cái title và lời giới thiệu đã cho thấy cái đích của cuốn sách này hướng tới rồi đúng không ạ ai trong cuộc sống này anh tin rằng cũng đều là muốn mình có một cái cuộc sống hạnh phúc mà hạnh phúc lại đích thực nữa đúng không thì trong đó cái việc mà làm chủ cuộc đời chúng ta thì nghe đến cái từ làm chủ cuộc đời thì nó bao gồm cả chính bản thân chúng ta này đúng không và những gì xung quanh chúng ta ví dụ như gia đình chúng ta à, rồi à, xã hội của chúng ta đất nước của chúng ta nó bao gồm rất nhiều thứ trong cái ý nghĩa của làm chủ cuộc đời nếu mà cuộc đời mình mà mình còn không làm chủ được thì có một cái câu nói cũng khá là hay thế là nếu mình không làm chủ được mình thì mình không khác gì là cái lục bình trôi sông cả thì rõ ràng là cuốn sách này nó ngay từ cái cái cái tên của cuốn sách đã cho chúng ta thấy được một cái mục đích một cái mục tiêu rất là thiết thực cho mọi người để hướng đến một cuộc sống hạnh phúc đích thực cuốn làm chủ cuộc đời này giống như là một cuốn cẩm nang cho những ai hay là cho tất cả chúng ta mong muốn là có được một cuộc sống hạnh phúc hay là muốn làm chủ được chính chúng ta và những hành động của chúng ta và có một cái thông điệp rất là hay đó là cuộc sống rất ngắn hãy sống hạnh phúc với nhau đây là thông điệp mà tác giả có để ở cuối cuốn sách luôn anh Quang ạ. Ừ. Và có lẽ thì khi mà cầm một cuốn sách này ở phần phụ lục thì mọi người sẽ không có thể là không muốn đọc bởi vì là nghĩ là mang đậm cái tính tôn giáo ở đây. À, nhưng mà tuy nhiên thì ngay phần đầu tác giả cũng đã giải thích nếu như mọi người hiểu kỹ hơn đó là uh, nhiều người cho rằng là đạo Phật là một tôn giáo nhưng thực sự thì đó hoàn toàn không phải là một một tôn giáo mà đạo Phật là một môn khoa học về tâm và đạo Phật và khoa học hiện đại thường thì giống nhau và có chỉ có một cái điểm một chút khác biệt nhỏ đó là mục tiêu của đạo Phật và khoa học hiện đại đều là truy tìm những chân lý và khám phá được thực tại nhưng tuy nhiên thì ở khoa học hiện đại thì không quan tâm đến lòng bi mẫn còn ở đạo Phật thì quan tâm đến lòng bi mẫn và đây là điểm khác biệt giữa đạo Phật và khoa học hiện đại chính vì thế mà đây là cuốn sách mà chúng ta không thể chỉ nhìn vào đó và không đọc khi mà chúng ta đọc thì chúng ta sẽ học được rất nhiều những cái giá trị ở đây vậy thì khi ở trong cuốn sách này chúng ta tâm đắc được bài học gì ở trong này thì ờ, mình và anh Quang sẽ cùng chia sẻ trước tiên thì ờ, mình sẽ chia sẻ trước đó là bài học đầu tiên mà em có nhận được đó là bài học về chương đầu tiên đó là nền tảng của sự hạnh phúc thì phần này tác giả có chỉ cho chúng ta thấy đó là chúng ta thường rất là thông minh khôn ngoan nhưng chúng ta vẫn chưa thấu hiểu được một điều tưởng chừng như rất đơn giản nhưng đó lại làm thế nào để chúng ta có một cuộc sống an lạc và hạnh phúc trong này thì đạo phật có đề cao về tính chân lý và đức tin và trong đạo phật thì có dạy chúng ta là đi tìm được chân lý và hiểu rõ được cái chân lý đó rồi mới nên tin vào chúng thì chúng ta thì thường chúng ta sẽ phải phân tích một cách kỹ lưỡng phân tích để tìm ra được cái chìa khóa của chân lý phải phân tích kỹ lưỡng thì ta mới nên tin theo và như vậy thì lòng tin của chúng ta mới được vững chắc và bền vững và khi chúng ta có chân lý rồi có con đường rồi thì hãy thực hành theo nó cũng giống như là ở trong việc chúng ta quản lý tài chính cá nhân chúng ta có mục tiêu và chúng ta có con đường đúng thì khi mà chúng ta sẽ đi theo con đường đó thì sẽ không bị lệch hướng và ở phần cuối của chương thì ờ, tác giả có nói đó là chúng ta không nhất thiết phải từ bỏ ham muốn và khát vọng của cuộc sống mà chỉ cần chi túc, biết đủ. Đồng thời chúng ta nên tập trung vào những ước muốn mà mang đến cho chúng ta những kết quả tích cực và giảm bớt những ham muốn thiếu thực tế. Bên cạnh đó thì nên cố gắng tiếp cận những vấn đề trong cuộc sống trên mọi phương diện và chủ động về mặt tích cực, thay đổi những suy nghĩ về mặt tiêu cực. Ngoài ra thì anh Quang ờ, còn học được bài học gì nữa từ chương này hay là những chương tiếp theo? Anh nghĩ là trong chương này à, có hai cái từ khóa rất quan trọng anh nghĩ là một cuốn sách có thể mình cũng không cần phải đọc quá nhiều thứ đâu quan trọng nhất là mình đúc kết được cái phần gì trong đó thôi thì anh ấn, ấn tượng với hai cái từ là từ từ bi và trí tuệ từ bi và trí tuệ trong cái chương đầu tiên về nền tảng của hạnh phúc bạn tin rằng cái cốt lõi của tất cả mọi thứ thực ra người ta vẫn nói về đạo Phật là một tôn giáo nhưng anh không không nghĩ rằng nó là một tôn giáo mà nó là một cái cái um, một cái lối sống thôi một lối sống để mà hướng người ta đến một cái hạnh phúc bền vững dựa trên một nền tảng của từ bi và trí tuệ và mình tin rằng một con người đã hạnh phúc rồi thì cái chuyện mà có thể kiếm được tiền có thể an tâm về tài chính hay là có sức khỏe tài chính là điều hết sức rất là tự nhiên thôi đúng không ạ thì thì thì trong cái cái cái chương này anh học được nhiều nhất là từ đây thế thì rõ ràng là cái điều từ bi đúng không từ bi có nghĩa là nói nôm na một cách ngắn gọn là chúng ta không làm điều ác chúng ta làm điều thiện và trên một cái nền tảng là biết cách điều phục tâm của mình như thế nào đúng không và mình rất là ấn tượng đến một cái chia sẻ của một anh uh, uh, đã nói rằng là chị rất là thích cái cách suy nghĩ của một hiệp sĩ người Anh cái hai điểm là danh dự và phụng sự thì sau cuối cùng anh ấy quyết định là bỏ bớt đi cái từ danh dự đi còn giữ lại phụng sự thôi rõ ràng là một người mà đã từ bi là rất yêu thương người khác và phụng sự người khác hướng đến rất là nhiều mà hôm trước có một cái podcast mà lúc mà chúng ta review về à, Tony Robbins ấy, thì có nói rất là nhiều là Tony Robbins có một cái cách nhìn về giá trị tiền bạc rất là hay là tiền bạc là thước đo của những cái giá trị mà chúng ta hướng đến phụng sự người khác được đúng không ạ thì nếu mà ai có một cái cái luyện được cái sự từ bi tức là luôn luôn hướng cái tâm phụng sự người khác mà lại có trí tuệ của mình nữa thì chắc chắn là những cái giá trị phụng sự rất là cao thì không có lý do gì để người đó không thể kiếm được tiền mà không biết cách được để giữ được những cái điều đó cho cái tài chính của mình tốt được là điều mà đáng tự nhất trong cái chương về nền tảng hạnh phúc này à, ngoài ra thì à, trong cái chương này còn nói thêm một chút nữa là đến cái việc là chúng ta phải ý thức về việc luyện tâm Ờ, cụ thể là chỉ khi nào mà chúng ta làm chủ được tâm của mình thì chúng ta mới có thể sống an lạc hơn và hạnh phúc hơn Đấy, thì như vậy là kết hợp lại vừa có yếu tố từ bi vừa có trí yếu tố trí tuệ mà là dựa trên một cái nền tảng của một cái sự luyện tâm thường xuyên nữa thì chắc chắn là cái gốc rễ của vấn đề là luôn luôn sẽ tìm thấy được và giải quyết được cái vấn đề về cuộc sống của mình cũng như là cái vấn đề về tài chính của mình và gia đình mình đấy đó là cái điều mà tâm đắc được từ cái cái chương đầu tiên này của trong sách này và ra thì trong trong cái chương này nè thì à, tác giả cũng có nói thêm được là chỉ cho mình những cái ngộ nhận trên cái con đường mình đi nữa đúng không nếu mà chúng ta còn không tức là suốt ngày chúng ta cứ vô minh chúng ta không biết được là mình sai mình làm lạc ở đâu thì cũng càng càng tệ nữa Đấy, thì trong cái chương này là mình phải luôn luôn mình phân tích được cái hệ quả của cái ham muốn của mình như thế nào đúng không ạ không khuyến khích là tức là mọi thứ mình không còn ham muốn nữa nhưng mà nếu mà ham muốn của mình là hướng đến việc phụng sự để cho người khác chứ không phục vụ cho cái bản ngã cái tôi của mình thì cái đó đều đều rất là uh, ok chứ không phải là vì cái kiểu mà bảo là uh, không khuyến khích ham muốn mà mọi thứ người ta không còn động lực làm cái gì nữa thì không phải như vậy đó là cái ngộ nhận rất lớn trên cái con đường đó là cái ý hồi nãy hồi nãy duyên cũng có đề cập rồi đấy tức là trong cuốn sách này người ta không nhất thiết phải từ bỏ mọi ham muốn và khát vọng trong cuộc sống đúng không ạ nhưng cái điều quan trọng là chúng ta tri túc và biết đủ cái này cũng là cái yếu tố rất là quan trọng là trong rất nhiều chương trình mà chúng ta đã hướng đến cho nhà đầu tư khách hàng lắng nghe cái điều này chỉ cần chúng ta biết đủ thôi và đức phật cũng nói rồi tức là người mà biết đủ là người giàu có và hạnh phúc nhất thì riêng cái việc này không đã giúp cho cái khía cạnh tài chính của mình rất nhiều đấy, đó là những cái điểm mà anh à, tâm đắc được từ cái chương đầu tiên của nền tảng hạnh phúc của trong cuốn sách này và còn một ý nữa trong chương này mà em cũng rất là tâm đắc đó là tác giả có nói đó là trong cuộc sống của chúng ta ấy, thì chúng ta gặp rất là nhiều sự cạnh tranh và khi làm những cái công việc cạnh tranh đó thì chúng ta tác giả đưa chúng ta những cái bài học đó là chúng ta phải hiểu một điều đó là kết quả không hoàn toàn nằm trong tay của chúng ta và khi mà làm điều mang tính cạnh tranh thì đôi lúc chúng ta sẽ quá quan tâm đến kết quả và vì vậy mà gặp rất là nhiều những khó khăn và căng thẳng ở đây chính vì thế mà khi làm việc chúng ta tập trung vào những gì mình đang làm và đừng kỳ vọng quá nhiều vào kết quả thì mọi sự cạnh tranh hay sự căng thẳng sẽ tan biến và đúng là có một điều mà anh Quang cũng vừa nhắc là khi mà chúng ta hạnh phúc thì mọi thứ chúng ta đều có thể làm được và hạnh phúc thì tài chính của chúng ta cũng sẽ hạnh phúc vậy thì ngoài ra thì anh Quang có nhắc đến cả trí tuệ nữa thì đó có phải là chương mà anh Quang tâm đắc ở trong cuốn sách này không? Ừ đúng rồi một cái chương mà anh cho là có thể coi là quan trọng nhất trong cái cuốn sách này là chương về trí tuệ thì rõ ràng là trong hai yếu tố từ bi và trí tuệ thì à, yếu tố trí tuệ là yếu tố cần phải được phát triển lên và khi mà mà yếu tố quan trọng nhất là người ta phải nhìn thấy được cái sự thật như nó vốn có là cái điều quan trọng nhất tức là tìm thấy được cái chân lý và một khi mà người ta đã có được cái chân lý rồi thì cái chuyện mà cái con đường đi của họ thì chắc chắn là sẽ rất là dễ dàng và trong cuốn sách này thì tác giả nói nhiều về tánh không và duyên khởi thì thực chất là cái này đương nhiên là nếu mà đi thì nó hơi sâu về các cái khía cạnh về về mình cũng không muốn khai thác ở khía cạnh đó nhiều chỉ cái điều là mình muốn nói ở khía cạnh ứng dụng của nó thôi khi mà chúng ta thực sự hiểu về tánh không và duyên khởi chúng ta hiểu một điều rằng là mình không có cái tôi bản ngã của mình để, để phục vụ cho chính mình nữa thì mình không còn tham lam vơ vét mọi thứ vào mình hết và mình hướng cái tâm đó đến phụng sự người khác thì rõ ràng là cái người mà đã hướng đến người khác rồi phụng sự người khác rồi nghĩ toàn những điều tích cực thôi tốt đẹp thôi à, thì chắc chắn là cả khía cạnh về cuộc sống cũng như là tài chính nó đều là hết sức tích cực đó là cái nhân quả rất là rõ ràng hay nhất của cái trường à, về trí tuệ này mà như vậy thì trong cuốn sách này dạy rất là nhiều những cái bài học hay và có hai chương làm rất tâm đắc một cuốn sách thì không phải là hết mà chúng ta chỉ cần là tận dụng được một phần trăm một cuốn sách đó là những cái điều rất là tuyệt vời rồi và có hai chương mà duyên và anh quang rất tâm đắc đó là chương nền tảng của sự hạnh phúc và chương trí tuệ và qua đó thì chúng ta sẽ học được rất là nhiều những bài học ở đây và cuốn sách này đã cống hiến cho chúng ta những cái thực tập đơn giản và thiết thực để hiểu được và làm chủ cuộc đời của chúng ta để hướng đến một cuộc đời tự do hạnh phúc trong tất cả các khía cạnh cuộc sống bao gồm cả tài chính Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyên mục của chúng tôi. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.